à, thực ra thì à, cái sự phát triển của công nghệ nó cũng đã à, thay đổi cái thói quen của chúng ta rất là nhiều à, không chỉ là trong ngành môi giới bất động sản mà bản thân à, như chúng ta cũng biết là trước đây chúng ta đi à, xe ôm trước đây chúng ta đi taxi nhưng bây giờ hầu như là ai cũng đi grab rồi uh, trước đây thì chúng ta thuê nhà đi khách sạn nhưng mà uh, hiện tại thì mọi người xài Airbnb rồi bây giờ có những cái như co-working space à, thì đúng là công nghệ nó đang thay đổi thế giới rất là nhiều và cái ngành bất động sản nó cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó nhưng nói như vậy thì à, cũng phải quay lại câu chuyện á, là bất động sản là gì bất động sản á, nó có cái yếu tố con người rất là nhiều trong một cái giai đoạn bất động sản nó tại vì cái ngành bất động sản quay lại câu chuyện là tại sao mà chúng ta được xếp vào cái ngành gọi là khoa học xã hội chứ không phải là khoa học cơ bản à, cái bằng mà chúng tôi cấp là, là bằng à, bằng đại học bất động sản là bằng đại học khoa học xã hội tức là sao nó có những cái yếu tố về con người rất là nhiều phải nói là cái ngành bất động sản mặc dù là chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái sự thay đổi về công nghệ nhưng mà hầu như công nghệ sẽ không bao giờ thay đổi được hoàn toàn cái vai trò của người môi giới nó chỉ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn nó chỉ giúp cho người mua người bán à, chốt một cái điều nhanh hơn nhưng mà cái vai trò của người môi giới cũng cực kỳ là quan trọng bản thân như là ở bên úc á, như là ở nước phát triển như là mỹ như là anh như là châu âu á, à, cũng đâu có ai mua bán nhà online đâu ở Việt Nam tôi về Việt Nam thật ra cái chữ 4.0 ở Việt Nam nhiều chứ ở nước ngoài không có ai nói 4.0 hầu như không không nghe tới 4.0 Việt Nam mấy năm nay thì nó 4.0 nhiều nhưng mà bản thân có là những cái khác thì có thể mua bán online ví dụ mua um, cái tâm sợi chỉ hay là bút xe hay là gì nhưng mà riêng cái ngành bất động sản là nó chỉ à, hỗ trợ được cho cái môi giới làm việc tốt hơn thôi nhưng mà cái ngành môi giới bất động sản hầu như là cái yếu tố con người và cái vai trò của cái người môi giới vẫn rất là quan trọng vẫn cực kỳ quan trọng như ở bên úc bây giờ tất cả các nhà giao dịch bán vẫn phải thông qua người môi giới ở bên mỹ vẫn phải thông qua người môi giới mặc dù là cái cái um, ờ, sự phát triển về công nghệ của họ rất là cao nhưng mà công nghệ nó giúp cho các cái môi giới thay vì là một tháng chúng ta đóng được có một căn nhà thì khi mà có công nghệ vào thì một tháng là bán được hai căn ba căn à, hoặc như cái ngành định giá của tôi làm đó, thì ngày xưa ờ, một ngày là tôi định giá được khoảng 4 căn thôi nhưng mà giờ có công nghệ đi chụp ảnh có thông tin ờ, rất là rõ ràng thì một ngày là nhân viên định giá của chúng tôi có thể định giá được 10 căn 20 căn À, thậm chí là à, có những cái hệ thống định giá là ngồi nhà giá được cả năm sáu căn ngày cũng được thì chúng ta đã đã, đã à, gia tăng được cái hiệu suất làm việc chúng ta rất là tốt nhưng mà quay lại câu chuyện là con người vẫn cực kỳ quan trọng trong một cái bất động sản à, không chỉ là ở Việt Nam và ở trên các nước à, trên thế giới công nghệ trong à, bất động sản nếu như mà làm được thì thằng Mỹ, thằng Sinh rồi thằng Úc rồi nó làm lâu rồi tôi khẳng định như thế chắc chắn là cái việc mua bán nhà nếu mà làm được thằng ô tô làm trước rồi thằng ô tô là những cái kết cấu nó rất là cố định trong một chiếc xe mới nhưng mà ông khách hàng lên mua chiếc ô tô kiểu quá nhiều đến ngồi lên cái cũng đến ngồi lên lái thử vài vòng rồi mới quyết định mua hay không còn nếu không ngồi lên xe mới thì cũng phải ngồi lên xe của thằng bạn nó xe tương tự rồi mới dẫn đến quyết định mua huống chi là cái nhà của chúng ta công nghệ thì như anh uh, Alex nói là đúng là nó hỗ trợ mình nhanh hơn trong cái việc uh, dẫn đến giao dịch hay là có thể khách mua nhanh hơn chủ bán nhanh hơn và chúng ta chốt deal nhanh hơn cái này là đúng công nghệ bây giờ có thể là uh, Google Maps có thể soi vào từng con hẻm rồi soi vào từng cái nhà rồi mà cuối cùng kiểu gì khách cũng phải đi xem khách cũng phải gặp ông chủ rồi mới nói chuyện tiếp đó là nhà thổ cư nhé tôi nói nhà thổ cư nếu nhà dự án thì chưa có đi xem thì đúng là phải mua trên giấy rồi đúng không nhỉ những dự án bây giờ đang xây thì làm gì có nhà mà đi xem Nên bắt buộc là phải mua trên hồ sơ, mua trên giấy tờ hết rồi à, Tôi thì ngoài cái chuyện làm à, doanh nghiệp, ngoài chuyện giảng dạy thì bản thân mình cũng là một cái người à, cũng đi làm công nghệ đầu tư nhiều cái startup rồi bản thân cái Pina của một cái startup của tôi à, thì cũng có một số các anh em à, cũng có tới hỏi ý kiến á, là họ cũng muốn làm một cái app một cái platform để mà uh, kết nối trực tiếp giữa người mua với người bán mà tôi làm trong ngành bất động sản tôi nói cái này không bao giờ xảy ra được trong cuộc đời chúng ta như anh như mỹ nó còn chưa làm được mà việt nam sao mà đòi làm được cuối cùng vẫn phải có một cái người trung gian ở giữa để mà ngồi hai người lại với nhau à, để mà thương lượng để mà thương thảo với lại hai người tại vì đơn giản chuyện này nè nếu mà chúng ta đi uh, đi grab chẳng hạn mọi người bao nhiêu lâu thì đi grab một lần bao nhiêu lâu thì book grab một lần mỗi ngày đúng không à, đi khách sạn à, à, đi book khách sạn bao nhiêu lâu book khách sạn một lần mỗi ngày luôn hả ok ok thì á cái việc gì mà chúng ta làm thường xuyên á cái việc gì mà chúng ta làm thường xuyên á cái thứ nhất là cái việc đó khách hàng làm thường xuyên cái thứ hai á, là cái chi phí để mà làm mỗi cái việc đó dù đi grab cùng lắm trăm ngàn hay năm chục ngàn thôi đúng không mình làm thường xuyên cái chi phí bỏ ra trên một cái giao dịch đó nó rất là thấp thì cái trong trong trong uh, uh, chuyên ngành chút xíu nha tức là mình nói là cái chi phí ở mắc lỗi á tức là một lần mình làm lỗi á ờ, cùng lắm là một cái chuyến grab mình bút sai đi mình cùng lắm mình mất 50 ngàn trăm ngàn thôi nhưng mà trong một cái giao dịch bất động sản nó lại ngược lại bao nhiêu lâu thì khách hàng chúng ta mới mua nhà một lần nhiều khi cả đời đúng không ông nào xịn thì hai ba năm à, 5 năm mới mua nhà một lần đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nếu mà ông mua nhà hay là bà cũng được mà họ mắc lỗi một lần thôi là họ mất bao nhiêu tiền tỷ nhiều khi mất cả cuộc đời mất cả tỷ mười mấy tỷ nên cái chi phí của cái việc mắc lỗi nó rất là cao cái chi phí để mà làm làm lòng lỗi nó rất là cao thì đó là cái lý do tại sao mà công nghệ sẽ không bao giờ thay thế được cái à, vai trò của cái người môi giới trong cái việc này tại vì một là lâu rất là lâu họ mới làm lần cái thứ hai nữa là cái chi phí nó quá cao thì cái vai trò của cái người đứng giữa cái vai trò của mình gọi là một cái vai trò của người chuyên gia à, nó rất là cao thực ra nghề môi giới nó giống như nghề bác sĩ vậy đó 10 năm chúng ta mới đi bệnh viện lần thì không thể nào mà chúng ta khám bệnh online được không ai làm khám bệnh online nào như cái đó fail chắc luôn thì môi giới cũng như vậy thì tôi nghĩ là cái vai trò của anh chị à, nó rất là quan trọng à, nhưng mà như à, anh Tuấn có chia sẻ thì à, nó sẽ giúp công nghệ sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn tìm kiếm khách hàng tốt hơn cuối cùng thì cái vai trò cuối cùng vẫn là trong tay của các anh chị em à, của ta ngày nay